tôi nhộm tiếng gió tan nhau biết chẳng đâu tình anh quá lớn sóng cũng vỡ tan đời tôi đánh mất giấc mơ không còn biển xưa đã cạn vắng anh trên đời biển hầm than khóc ngàn lời với tôi cùng tôi biển chết, cùng anh biển vắng ngàn năm nỗi đau ở kia đi làn cô đơn biển cả có hẹn tôi tới biển xưa lắng nghe trắng xóa nỗi niềm biển không lên tiếng đời tôi nhỏ bé trước những khát khao chìm trong nỗi đau tình anh quá lớn với những đam mê làm nên oan trái sóng đều đạo nề hãy ôm và anh trên đời không có điện gió tung anh điện vắng ngàn năm nỗi đau hoa tiếp tình ngàn vô